tôi đây từ đây con lá tôi đây cộng yêu sớm tối sức con thấy tâm vì và bác sĩ xin mời quý phật tử cùng đến với giọng ca của phật tử thùy chi qua ca khúc lời sáng tối xin mời quý vị cùng lắng nghe Thank you. Thank you.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 đường dối đó Hồn ơi thương soi Những ban nhớ thương trở thành Lấy tâm con ơi Giúp tôi Nỗi đau chỉ biết tiếp nhân sinh Anh vẫn lòng Lấy tâm

đời người cho vào người mà đã chết lệ danh để rồi đó thật không thương sao đang muốn cùng chờ